Hello, xin chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây Mọi người có thấy dạo này mình đang xuất không này Dạo này thì có một quán ăn đang rất là hot nên mình quyết định đi khám phá luôn Đây là một quán đồ Hàn Và mình biết là mình đã quay toàn là đồ Hàn rồi ấy Nhưng mà yên tâm lần này thì khác Đây không phải là một quán đồ ăn Hàn Quốc bình thường đâu Mà đây là một nơi bán mì ramen tiên lợi chuẩn Hàn Quốc luôn Nên là bọn mình bắt đầu luôn nhé bước vào quán thì nhìn thấy toàn là máy nấu mì tự động thôi nên rất là lạ và tò mò luôn ý Quán order ở trên tầng 2, ở đây có cả mì nước và mì trộn, giá từ 49 đến 69 nghìn, tất cả đều là mì Hàn Quốc chuẩn Hàn luôn. Ừ, ở đây thì có cả cái bảng ghi rõ mức độ cay của mì nên mọi người có thể hoàn toàn tự tin chọn loại mì phù hợp với độ chịu cay của bản thân nha. Topping thì khá là đa dạng, nấm kim châm, phô mai, xúc xích, sủi cảo, cho vân vân. Giá cũng từ 4 đến 5 nghìn thôi nên là cũng rất là phải chăng đấy chứ. ở đây thì họ sử dụng hoàn toàn bằng đồ giấy trừ vỏ mì là nhựa ra nên là mình rất là ưng cái khay đựng mì ở đây cũng rất là tiện luôn ý để được cả nước cả mì cả đũa mình thì chọn sữa đào để cho giống người Hàn Quốc hay ăn uống như thế Nước ở đây thì có giá từ 20 đến 22 nghìn Tất cả đều là đồ uống mang đậm chất phong cách Hàn Quốc Ví dụ như là soda, các thứ các thứ À ở đây nếu mà các bạn không muốn mua nước thì có cả nước lọc free nữa nên là mới không phải lo nhá Máy nấu mì thì siêu hiện đại luôn Quét bằng mã chip in trên sẵn bát mì Rồi sau đấy thì mình nấu bình thường như bếp nhà mình thôi Lúc đầu thì còn lúng túng chẳng biết nấu thế nào May mà có anh nhân viên nhiệt tình chạy từ tầng 2 xuống để hướng dẫn Cái máy quét ở đây thì thông minh thật sự luôn ý mình quét mã xong rồi nó sẽ có cái thời gian mặc định để nó phù hợp với cái loại mì của bạn chọn thế nên là không lo bị chìm quá hay sống quá đâu Một điểm cộng nữa là ở đây có thùng rác siêu bảo vệ môi trường luôn Chia rõ các loại rác ví dụ như là sử dụng một lần này à, Rác nhựa hoặc là đồ ăn thừa Mọi người ăn ở đây cũng chú ý vứt đúng loại rác nhé Topping thì mình thấy họ cho khá là phù hợp Như là mình gọi xúc xích và phô mai thì sẽ được ba miếng xúc xích và một lát phô mai ăn vừa đủ với bản thân luôn Quán có view nhìn thẳng ra hồ Tây Nên nghĩ tới cảnh vừa xí sụp bát mì vừa ngắm view hồ thì đúng là tuyệt vời ông mặt trời luôn ý Như ở Hàn Quốc luôn ý nhở Và slogan ở đây thì là ăn mì rồi hãy đi nhé siêu cư tay như kiểu là ngôn tình Hàn Quốc thật sự luôn Mì Hàn Quốc thì không bao giờ làm mình thất vọng rồi sợ mì ngon lắm luôn xong rồi uống thêm hồ sữa đào nhìn view hồ cứ ngỡ mình đang ở sông Hàn luôn ý mình recommend cho mọi người nên chọn phô mai là topping ăn cùng mì bởi vì nó thuộc béo béo ngậy ngậy rất là ngon luôn với cái giá khoảng 80 nghìn một người để ăn một bát mì như thế này thì nghe có vẻ là khá là đắt nhưng mình thấy thì nếu bỏ ra một số tiền như thế để trải nghiệm một lần ăn mì đậm chất Hàn Quốc như thế này thì không phí đâu Các bạn nên thử một lần nhé, mình thấy rất là thú vị luôn Và vậy là video này là kết thúc rồi Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình từ hôm nay thì mình sẽ hứa ra clip vào thứ tư hàng tuần nên mọi người nhớ đón xem nhé tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người tại những video tiếp theo bye bye